bài đây anh em chơi cả năm cả năm lít đâu chương ngày nào cả thế bữa giờ anh em mình ngày nào cũng chơi thế rồi thích tăng đây tăng rồi chứ còn nháo bài à, đấy chạy bài đi cái chạy mai được tôi cắt phát ok rồi. không thể tin tưởng ai được đâu không tin ai được đấy chia phần này đi mấy à ừ, đây tận ma thì qua được không chó treo mèo đậy trọng mẹ đánh bài này Ôi gì phăng như này đấy nó bảo là phăng ra phăng ra khổ trở lại đi trở lại trở lại trở lại bài mày mới trở lại ván đầu thêm thêm 500 đi đúng một ván duy nhất này thôi đúng Ôi cái gà 500 là gà năm trăm đúng một ván này thôi tại vì nó nó bị lắm nó phăng vào đúng một ván này thôi chia luôn thì không phải bốc đâu chia luôn dễ nhanh mất thời gian quá rồi ván này là ăn luôn ai ăn thì chưa biết ai ăn thì phải cảm ơn tôi vì tôi tự nhiên cho mỗi người 500 trăm mất thì sao mất thì sao tôi mất này đây đi đây một triệu một triệu thêm 3 triệu một thêm ba ôi rồi ôi Chịu lọt ở giữa luôn 5 điểm thôi chín ngay sợ thật bỏ 5 điểm đấy chín thật này đấy mà cảm ơn tôi đấy cảm ơn cái gì ừ không có dạy nào bằng cái dại nào chả có dạy nào dại bằng cái dại nào ông muốn ăn ai để muốn mất ăn thì cái đầu đây còn mất 5 lít này à một triệu gì 5 lít nhá ai chả là mất khoan dừng lại đặt xuống cái gì đây này thì bị này này thì bị này bảy tám chín ơi có gì anh thôi thôi thôi gì anh anh em bây giờ mày đánh kiểu này à bây giờ ông cầm bài lên ông ông nháo này nháo như này nháo nháo nháo cứ một cây như này ông không đặt xuống cho bọn tôi cúp à hay như nào người trong nhà cả thôi bây giờ như này Thôi bảo ông thích bịp ông thích bịp thì để tôi bịp cho ông thích các bài á cắt bài ông nhào ông nháo xong ông cầm chia luôn thì nháo nhá để nguyên đây để cắt nháo xong đặt đấy nháo như nào nhéo ra đúng không nhéo xong để cất nhéo xong đặt xuống xong để cắt cắt để tôi cắt cắt nào cắt được đấy chia nhéo này vớ vả vớ vẩn cứ nhéo một cây này Chứ, đấy nhéo tôi quen như vậy rồi vô tình nó lên thôi để, để đấy ông thích bịp để tôi bịp cho đây toàn ma thôi mấy đường ấy không trôi được đâu Thế à? bao nhiêu cân tứ một triệu một dạ. triệu cân đúng không chịu rồi chịu anh đi tổng bắt bằng cái này dạ yeah. hết rồi à? không bằng rồi à? chịu triệu cân Theo một triệu này lên 3 triệu 3 triệu 8 niềm bó bài này ông kia bốn lá tám điểm mà bỏ thì thôi bảy điểm tôi cũng bỏ đi yeah. À? bỏ hết rồi bỏ hết rồi còn nữa không ba cả không mày rồi sợ nhỉ mày theo việt ngay mà. thế thế tôi ba tám mà chết may thật sao đấy mình sự nhá toàn anh em bầu gà đi anh em bầu gà đi đặt xuống bầu cái đấy chơi đi thiếu gà kìa cái thiếu gà đi cái ra rồi tôi, tôi, tôi, chưa, cái chưa, cái chưa cái, cái vơ tiền hết tiền rồi cái vơ hết tiền vào Thiếu 500 nữa. Mới tiền à? Ừ. Ừ, hỏng của mình không? Đánh đi. Cái đi một triệu đây. Bắt bằng. Đấy kia. Triệu cân à? Ừ. Một triệu cân. Thêm hai triệu. Rồi. Bỏ 7 điểm luôn. 7 triệu. điểm bắt đi sợ gì? Không. Ờ. Rồi bắt. Bằng. người đi. 7. 7 số 7 mai ăn. Gì 7 rồi quy vâng. đôi tám may không vào ấy vâng, đúng một phân tỉnh hết nhỉ này phát chết tỉnh luôn ấy. thiếu gà này gà này cứ phải để nhắc cái ừ, để nó chia chứ quỷ con gà làm gì đúng không chạy ra được bốn con bịp cũng không chạy được cái ông gà mà ông đối soát được cái rồi ván này thì... à cái này nhé à cái này cái Mấy? Mấy mấy triệu anh? Một đi bao nhiêu thì đi. Chịu rồi, đánh đi. Là cái này nhé. Là cái đánh đi, tôi bỏ rồi. Đi triệu. Bỏ. Đi triệu ngay. Một, hai, ba. Ba triệu kìa. Ông có như nào ông đánh đi kìa, chờ đâu thế? ba triệu đúng không? Ừ mẹ ăn bằng ngứa ngứa chín này chín này chết đi chín này này hơn đúng không bốn năm bốn năm k k bốn năm k là chín nữa nữa nữa Vừa ra vào không tí lại quên. À, Đấy. Bắt bán 3 triệu rồi bắt được nữa là cái gà Một cái đi. 1 2 3 4 đúng Đấy. Nó đánh đi. Bỏ thôi Chịu. Nhà kia. Đi. đi triệu. Triệu đến 3 triệu. 1 2 3 triệu bắt luôn bảy điểm bảy ăn ừ, đánh hù à gọi mà tí có tiền về đã không, không có tiền à đây nằm đi vào gà đi nằm đi đấy nhà kia nhà kia đi đi đi à tôi đi nhỉ đi triệu đi theo triệu lên hai triệu ừ. theo triệu lên hai yeah, theo à, hai đánh đi nhà kia ba triệu con không ba triệu này một hai ba mãi chưa ăn phân à thêm bốn triệu nữa triệu rồi nhà kia nhà kia bắt quả này cho nó sáu triệu ngân đấy thôi nhưng mất bảy điểm bỏ <laughs> hai nhà thôi đủ hai ba hộp cũng khớp à bốn triệu cái gì đấy bảy điểm, 7 điểm. 7 điểm. 7 điểm. thua lâu rồi điểm rồi cũng tí sơn hơn ờ, tí sơn nào hơn cả điểm hơn cả điểm hơn sơn không hơn sơn không có ấy mà lên 4 triệu ờ, trả lên thì đâu năm đi đủ gà chắc còn thiếu gà ai nữa nhỉ đây rồi đúng chưa đủ rồi một cái đi này của ai uh... Đây tí nào Ra ngoài tí nào Ra ngoài cái gì Có ai ra ngoài không ấy một triệu thì Thế thôi, đi. thế thôi, thế thôi Địt mẹ thì thích 5 triệu Ít nhất là 5 triệu 3, 4, Thôi cũng ra 5 triệu này Bao nhiêu chẳng chơi Nhà này có chơi lốt nữa không? Nhận 5 triệu nhá Tôi nhìn bốc lên tôi đánh thôi một triệu đấy có điểm đánh có thôi một triệu kìa từ từ không suy nghĩ nhé một triệu đúng không triệu cân này đậm của bà gì à. Đá, đánh bài cái xòe như này cứ úp, úp cục như này cứ tưởng đánh ba con thôi thế bao nhiêu thế bao nhiêu ba triệu nhỉ đánh ba con hay đánh mấy con nữa đánh bốn con lúc nãy thêm hai triệu tổng 5 triệu ấy nhà này 5 triệu cân đấy. mẹ làm thì mẹ lầm thì nhiều đấy Cũng to đấy anh sao thích gà nhiều mấy là cân này mình uh, à, 9 triệu cân đúng không chết rồi bốn nhà mẹ mấy này bốn nhà vào cân rồi đấy nhà nào liêng nhỏ thì bỏ đấy nha à, sắp nhỏ thì bỏ đi sắp cơ ừ. Ui không phải vướng Đấy, anh có nước thôi bao nhiêu cân ông ờ, thêm ông nhảy thêm năm đúng không năm nhảy thêm ba tám tôi cân thôi ông hơn cầm 10 triệu kia đấy triệu à, tôi tôi tôi cộng ông 5 triệu tôi thua tôi bỏ đâu 8 triệu cân ba bốn năm này là cân này nhớ rồi tám triệu cân này bốn hai ba rồi năm này khó ăn rồi thêm 5 triệu được chưa thôi Bao nhiêu bỏ? 9 đen thui. 9 đen thui bỏ. Nghe nghe người ta dọa sáp bỏ luôn. Cân nhá. Cân. Nhà kia. Nhà này. Bỏ rồi. bài này đéo ăn được. nhà này một Nhà này cứ cánh bỏ này được lên đấy. Thích lên. được lên á. Nhà này cứ cánh bỏ rồi thì thích lên lên không lên thì thôi. Không có tiền nữa đâu ông, ông đánh đi ông đánh bao nhiêu tôi chơi với ông có 5 triệu ở bên ông ông đánh nhiều, nhiêu thì đây ông lấy bao nhiêu tôi hai chục vừa đánh tôi mà bỏ ra 10 triệu để đấy đấy mười tôi mượn đi tiền chẵn cái tiền nẻ tôi để đấy thôi bây giờ tôi với ông cứ chơi nhau bắn 10 triệu rưỡi đi cứ 10 triệu vào đúng không rồi tôi cho ông nợ 10 triệu đây tiền của ông đây đây đây 10 triệu ông còn ông thiếu 10 triệu ông này đấy cái đó ờ, bỏ mười bỏ tiền vào bỏ tiền vào cứ bỏ tiền vào đếm một tiền đếm một công ông đếm đâu tí tôi giảm một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ông đưa 10 triệu cho tôi tiền lẻ đi rồi rồi đi đây thịt đi bao nhiêu bảy bảy tám chín á chết ngay đúng ba tuổi cái gì khoan từ từ anh ơi cái gì đây 10 di cu to hơn nhiều cái gì quy tiền đi nó đánh nào đeo ra màn thế là gặp bốn vấn bài gặp nhau nhỉ ừ. một hai ba và bây giờ mình sẽ đeo cái, cái kính này qua cái camera của cái điện thoại để các bạn biết là sau khi mà đeo kính áp tròng vào thì nó sẽ hiện lên như thế nào để anh em hiểu rõ hơn về kính áp tròng đây đấy sau khi mà đeo kính áp tròng vào ấy thì nó sẽ hiện lên như này mình nhìn sau lưng này mình nhìn thấy rõ này đây con này là con là mấy con hai đúng không con này là hai tép hai tép thì nó có hai cái vạch đấy hai bên này này tức là con tép này nó sẽ có cái vạch ở bên giữa này đấy hai đầu này đấy còn con này con này là con có dấu cộng dấu cộng là chữ thập người ta gọi là 10 đúng không và nó có một cái nút chấm ở đây chữ thập này tượng trưng là con 10 này cái nút chấm ở hai đầu này thì mình xem đây là con gì nhá con cơ con 10 cơ thì nó, nó sẽ có cơ nó sẽ có dấu chấm ở đây đấy và tương tự thì đây là con quy và có hai chấm này là quy cơ đúng không con hai này nó có hai hai cái hình tam giác ở phía hai đầu này thì chắc đây là con à, con rô à đúng đây là hai rô đấy thì bây giờ tương tự đây là con con hai à, hai cơ đây là 10 rô 4 rô đấy con này con 7 là 7 không có cái dấu hiệu gì cả đây là 7 bích quy đấy đấy là cái cách nhìn mình sau khi mình đeo kính áp tròng vào mình nhìn thấy rõ nó là như vậy còn về cái việc mà cái kính áp tròng đeo vào mắt nó sẽ như thế nào thì tôi sẽ giới thiệu tí một tí về cái kính áp tròng này đây kính áp tròng nó được đựng trong cái lọ nước này và nó rất là nhỏ và đeo nó vừa trong con mắt luôn màu này này màu nó là màu của mắt cho nên là sau khi mình đeo kính áp tròng vào thì người ngoài nhìn vào không biết là mình đang đeo kính đấy cho nên đeo kính áp tròng này rất là kín cái thứ nhất là bài nó là bài giống như bài bình thường mà chợ người khác nhìn vào hay là người ta kiểm tra thì không biết đây là bài áp tròng cái thứ hai là khi mình đeo kính vào thì người ta cũng không biết là mình đang đeo kính cho nên nó là là, là, là, là rất là kín và đây là cái mẫu mới nhất bây giờ loại kính mới nhất bây giờ đeo nó rất là êm cái trong mắt bên trong này nó rất là nhỏ nó không bị cộm ở xung quanh cái trong mắt cho nên là đeo nó mình sẽ đeo được lâu hơn và không bị cộm mắt còn mọi chi tiết thắc mắc thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho mình theo số điện thoại ở trên màn hình ok chào tất cả anh em